tứ nhờ trắng này sắp thử luôn này chẵn rồi không biết sắp đôi tứ tử máy báo không dung nó là chẵn rồi sắp đôi này chồng vị đệ quân đều được hết anh em nhá tiếp tục thử này bạc cầu chẵn rồi máy báo không dung nó là chẵn rồi tứ tử này sắp đôi tứ tử này tiếp tục thử anh em nhé máy báo rung rồi bên trong là lẻ rồi rất là dứt khoát anh em nhá không biết ba đen ba trắng này mở ba đây ba đen à, trắng này trong vị đại quân máy đã bảo hết anh em nhá xin chào anh em Hoài sóc đĩa bịp công nghệ cao của tôi ra mắt một video mới để gửi đến cho anh em bộ sản phẩm mới nhất hiệu quả nhất hỗ trợ cho anh em về cái bộ môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhá những em đã cho thua tha ra bờ chưa tìm được cách nào vào bờ cùng tôi trải nghiệm bộ sản phẩm ngày hôm nay xem có thực sự là chuẩn chỉ hiệu quả không anh em nhá hôm nay tôi gửi đến cho anh em dung dịch cảm ứng quân vị này anh em ạ thì ở những cái tháng trước anh em đi chơi anh em phải lùa bát hình đĩa hình hay là những cái bộ quân vị vào chồng và sới thì anh em mới làm chủ cuộc chơi được nhờ anh em phàn nàn với tôi rằng khi đi chơi anh em không còn lùa không lùa thả lùa được bất cứ đồ gì ngày hôm nay tôi ra mắt cái video này để gửi đến cho anh em dung dịch cả một quân vị này Đấy, khắc phục cái nhược điểm là anh em đi chơi anh em không luộc đồ anh em nhá anh em đi chơi cái đồ này hoàn toàn là xanh chín anh em ạ xanh chín 100% từ bát đĩa cho đến quân vị anh em nhá Đấy, bát nhà tôi ăn cơm này tôi mang ra tôi thử cho anh em này đĩa luôn này xanh chín 100% anh em nhá không đồ đạc chỉ cả anh em ạ hay những ở những cái bộ quân vị này Đấy, xanh chín 100% anh em nhá đồ này là cực kỳ xanh chín và cực kỳ hiệu quả này anh em ạ anh em đi chơi anh em chỉ cần đúc cho tôi cái điện thoại vào trong người dung và dung trực tiếp trên điện thoại này anh em nhá không qua bất cứ một thiết bị nào dườm già như cái đồ ngày xưa anh em ạ dung cực kỳ hiệu quả và rất khoát anh em nhá đấy sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng bộ dung dịch cảm ứng quân vị này anh em đi chơi anh em cho một lượng dung dịch ra nhỏ ra đầu ngón tay này cho đều lên bốn mặt quân vị anh em nhá anh em lưu ý cho tôi này bôi bốn đen hoặc là bốn trắng anh em anh em tránh trường hợp anh em đôi ba đen ba trắng dung dịch không có tác dụng anh em nhá Đây, mình bôi bốn đen này anh em đợi từ 10 đến 20 giây dung dịch nó thẩm thấu vào con vị là anh em có thể làm chủ cuộc chơi anh em nhá Đấy, hiện nay trên thị trường rất là nhiều hàng giả hàng nhái anh em lưu ý khi đi mua đồ phải mua đúng những cái cơ sở là uy tín và chất lượng em nhá nhà tôi nói luôn anh em đến nhà tôi mua đồ có phiếu bảo hành cơ sở đàng hoàng anh em nhá anh em đi mua đồ nhà tôi này lỗi sản phẩm gì tôi đổi một đổi một cho vòng 30 ngày anh em nhá anh em không thích tôi hoàn lại tiền cho anh em 100 phần trăm luôn anh em nhá nhờ anh em đi mua đồ mất tiền không chơi được ngậm đắng nuốt cay không thể làm được gì anh em nhá hay là nhờ anh em đi chơi xanh chín này anh em tránh trường hợp đi xanh chơi xanh chín này xanh chín 10 trận thua cả 10 anh em ạ à. xác định là đánh xanh chín là mất nhà mất cửa ra đi mở thôi anh em nhá đấy, đi kèm với dung dịch này là cái điện thoại cảm ứng quân vị này anh em lưu ý cho mình cái đồ này cực kỳ mới không dây dựa lằng nhằng đấy, dung cực kỳ dứt khoát và hiệu quả anh em nhá cải tiến rất là nhiều rồi so với những cái đồ ngày xưa anh em ạ khoảng cách từ điện thoại đến quân vị là một mét rưỡi đến một mét tám anh em nhá anh em chơi có thể đứng để ngồi để trong túi quần để trong ống đồng để trong túi áo đều để chơi được hết anh em nhá đấy, công thức bảo vệ thì nó vô cùng đơn giản rồi tôi vừa thử cho anh em đôi ba đánh bảng đấy lẻ có dung chẵn không dung anh em thầy thợ hay là anh em mới vào chạm vào đồ đều có thể chơi được hết anh em nhá anh em đi chơi anh em không cần sóc cái anh em làm con cũng có thể chơi được anh em ạ thì ở ngày trước anh em đi chơi anh em phải sạc pin ngày hôm nay anh em chơi anh em chỉ đúc của tôi điện thoại con người này đúc đôi ba quả pin tiểu à anh em hết anh em lại thay anh em nhá cái đồ này chơi chơi hoàn toàn pin tiểu anh em ạ anh em biết pin tiểu rồi chơi dăm ba bữa đổi tháng không bao lỗi pin anh em nhá anh em đi chơi cứ chuẩn bị tôi hai ba quả pin tiểu này Đấy, thử thoải mái chơi thoải mái trong vòng vài ngày vài tuần luôn anh em nhá khoảng cách này nó cực kỳ xa là một mét rưỡi đến một mét tám anh em ạ à, anh em để đâu cũng để chơi được anh em nhá Đấy, sau một thời gian này đợi từ 10 đến 20 giây dung dịch thẩm thấu vào quý vị là anh em có thể chơi làm chủ cuộc chơi luôn anh em nhá thì sau đây mình tiếp tục thử cho anh em đôi vào tiếng bạc xem đồ đạc chuẩn chỉ hiệu quả và thực tế như nào anh em nhá và sau đây mình sẽ đặt cho anh em luôn này đặt lẻ này ba đen hay là ba trắng đều rung hết anh em nhé Đấy, rất là chuẩn chỉ và hiệu quả dứt khoát anh em nhá đặt sắp đôi này không bao giờ dùng rồi quả nó dùng không thể dùng rồi anh em nhá trận tứ tử này không bao giờ dùng rồi Đấy, đồ này không bị rung loạn như những cái đồ ngày xưa anh em ạ tiếp tục thử cho anh em đôi ba tính bạc này anh em nhá khoảng cách từ mét rưỡi đến một mét tám anh em nhá Đấy, có rung rồi rất là dứt khoát và hiệu quả mình không còn biết ba đen ba trắng này 100 triệu lẻ này ba trắng này trong vị đề quân máy đều bảo hết anh em nhá cái dung dịch này anh em bôi vào không mà so lo là díu quân hay là nó bị có màu có mùi có vị gì anh em nhá tiếp tục thử này đồ này cực kỳ mới này qua mặt tất cả các cáo giả trong làng các bạn anh em nhá tiếp tục dùng vẫn là lẻ rồi 200 triệu lẻ này Đấy, vẫn là bao trắng này anh em nhá mình sao quân nhân đĩa luôn cho anh em xem này không bao sợ díu quân này tiếp tục thử này ba câu lẻ rồi 500 triệu này bên ngoài thừa thêm 200 triệu nữa Đấy, vẫn là ba trắng anh em nhá Đấy, rất chuẩn này tiếp tục thử anh em đặt xa hay là anh em đặt gần cũng đều quay hết em nhá trong phạm vi mét rưỡi mét tám anh em ra ngoài quay lại chơi bình thường bạc đi rồi bên trong là chẵn rồi sắp đôi này trong vị đèn quân máy đều báo bình thường anh em nhá tiếp tục thử này. dùng rất là hiệu quả rất là dứt khoát rồi thì mình khẳng định với anh em 100% bên trong là lẻ rồi đấy ba đen này rất chuẩn chỉ anh em nhá đấy thì sau một vài những bạn anh em đã thấy cái độ chuẩn xác và du cảm ứng và cái điện thoại cảm ứng quý vị này Đấy, như em đã chốt thua tha xa bờ chưa tìm được cách làm ở bờ xem được video này alo zalo cho mình 0955 313 999 hoặc 0941 565 999 để mình tư vấn miễn phí cho anh em Đấy, cái đồ dung dịch này chơi trên tất cả các loại quân vị anh em nhá villa thăng long quân bài quân chắn anh quân đó đều được hết Đấy, anh em ở vùng miền xa xôi có thể mang bát mang đĩa mang quân vị đến tận nhà mình thử thoải mái anh em nhá chuẩn như video thì anh em lấy anh em ạ à. nhà mình hai cơ sở chính bến xe mỹ đình và bến xe ra bát anh em gần đâu anh em đến đó qua nhà mình thử trực tiếp anh em nhá anh em ở xa nhắn cho mình cái địa chỉ mình gửi hàng vào cho anh em qua đường nhà xe hoặc là bưu điện anh em nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán chuẩn như video thì anh em lấy anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi clip đang chơi môn chơi bài lá bịp thì hôm nay tôi xin giới thiệu cho tất cả các anh em về mẫu mã máy đánh bài của hãng CVK và một số cái mẫu mã máy đánh bài mới mà mới xuất hiện trên thị trường cũng như là mới về Việt Nam thì anh em nhanh tay cập nhật về những cái đồ công nghệ mới nhất hiện nay anh em nào mà đi chơi cái môn chơi bài lá thì những cái chiếc máy này sẽ trợ giúp cho anh em mà chơi bài lá đạt cái hiệu quả tối đa nhất anh em nhé ví dụ như anh em chơi liêng hay chơi sâm chơi phỏng chơi ba cây xì tố xì rách binh sạp sám binh ấn độ ngầu hầm phóc cơ đấy hoặc là anh em à, bên à, trong sài gòn anh em chơi những cái bài binh này máy có thể hỗ trợ 100% còn là anh em phía bắc chơi liêng chơi sâm phỏng thì là đồ này đồ đạc là chơi là cực kỳ là ok anh em nhé thì hôm nay mình xin giới thiệu đến cho tất cả anh em một à, chiếc máy đánh bài của hãng CVK đó là hãng máy CVK 700 đã được làm trên con iPhone 8 Plus và tí nữa mình cũng sẽ giới thiệu cho anh em về những con iPhone X này này con iPhone X này XS này hoặc là anh em à, máy Samsung này đây máy Samsung anh em nhé đây là máy Samsung này rất nhiều mẫu máy tí nữa mình sẽ test thử cho anh em về từng cái mẫu máy này và cho anh em à, xem cái độ quét bài siêu nhanh của nó thì anh em nhé thì <clears throat> ngoài ra nếu anh em mà không muốn chơi trực tiếp trên máy thì anh em có thể chơi bằng phụ kiện đồng hồ đấy đồng hồ này thì anh em ờ, có thể kết nối với đồng hồ để mà thay thế cái mắt camera của của máy anh em đeo trực tiếp vào tay và nó quét bài trực tiếp trên đồng hồ luôn anh em nhé anh em không cần phải là để máy trước mặt nữa ngoài ra thì ờ, máy bây giờ hiện tại máy CVK đã hỗ trợ anh em chơi môn ờ, tam cúc và môn tổ tôm hoặc là môn chắn là anh em đánh chắn đánh tổ tôm đánh tam cúc thì là anh em có hoàn toàn để sử dụng chiếc máy CVK này để đánh được thì bây giờ mình sẽ test thử cho anh em đầu tiên là con Samsung đánh bài đi sau đó mình sẽ chuyển sang dần là sang dòng iPhone đấy. để cho anh em thấy độ quét bài của nó cũng như đọc bài thì đối với dòng máy, máy Samsung này giá thành nó sẽ rẻ hơn là với máy ờ, iPhone anh em nhé hãng CVK thì máy sẽ đắt hơn và khi mà anh em đi chơi ấy, thì ờ, <clears throat> quan trọng nhất là khi anh em mua hàng của tôi về mua ba máy đánh bài anh em mua máy đánh bài thì anh em sẽ tặng được tặng được tặng kèm là những gì là một máy này sẽ được tặng kèm với một cây bài này cây bài anh em phải tùy chọn địa phương anh em chơi cây bài chơi bài gì ví dụ như một số địa phương anh em chơi bài sinh ca này hay là bài tẩu này bài vàng này đấy là bài rồng đỏ rồng vàng đấy hoặc là cái mẫu bài bên ờ, nước ngoài bài nhựa hay bài lụa đấy anh em sẽ được tặng kèm một cây bài và tặng kèm tai nghe anh em nhé thì đây là cái tai nghe của ờ, của của ờ, của máy này siêu nhỏ tai nghe bluetooth siêu nhỏ anh em nhé đấy anh em sẽ được tặng kèm còn à, nếu mà anh em chưa mua những cái loại tai nghe đắt hơn thì sẽ tính phí riêng anh em nhé thì đại à, khái là anh em mua hàng anh em sẽ được tặng được à, kèm à, với cây ba một cây bài và khi anh em đi mua hàng thì nó sẽ có phiếu bảo hành tôi bảo hành những cái đồ công nghệ về liên quan đến máy đánh bài tất cả gì liên quan đến máy đánh bài thì là đều tôi sẽ bảo hành cho anh em là một năm thì hỏng hóc trong vòng một tháng là sửa chữa đổi mới còn một năm thì tôi sẽ bảo hành phần cứng phần mềm rồi vâng. dòng này anh em sẽ phải lắp pin nữa không phải pin liền pin liền thì sẽ là dòng iphone là pin liền anh em ạ à, tôi khởi động máy lên này đây là dòng máy samsung chạy hệ điều hành android anh em vẫn thể sử dụng nghe nhạc xem phim nhắn tin chụp ảnh lướt web lướt mạng bình thường đấy anh em như đây đấy, lướt web lướt mạng bình thường anh em nhé và bây giờ mình sẽ dẹp bớt một số đồ để có mình sẽ thử cho anh em này đấy mình thử cho anh em uh, để anh em ờ, cảm nhận về máy móc hàng hóa của nhà tôi thì tí nữa mình sẽ thử cho anh em cả con iPhone X Nên ngoài ra nhà mình còn bộ môn kính áp tròng này đấy len áp tròng nhìn xuyên lá bài à, mình sẽ dẹp bọn nó một bên mình ờ, sẽ thử cho anh em nhé đặc biệt cho một số anh em nếu mà anh em ờ, mà có muốn tham khảo về những cái dòng đánh sóc đĩa hay đánh bầu cua tài xỉu anh em cũng alo cho mình đấy thì ờ, mình là mình đầy đủ hết tất cả công nghệ đánh ờ, bịp anh em nhé rồi bây giờ mình sẽ chia thử một vài ván bài đấy để giúp anh em là cảm nhận về máy thì khi mà anh em sử dụng máy này anh em vẫn có thể nghe gọi bình thường đây máy móc nó giao diện vẫn là hệ điều hành Android à, tôi bóc luôn tem mới đét luôn này anh em thấy nhá đấy menu ấy vẫn thể sử dụng tất cả các ứng dụng của nó bình thường anh em nhá nhanh nhẹn rất nhanh nhẹn thì khi người ta sử dụng cầm vào máy người ta không thể biết được đây đâu đây là chiếc máy đánh bài trừ khi anh em có qua một này một bãi anh em nhá đấy thì anh em mới có thể vào được cái phần mềm đánh bài này mình bấm vào năm nhạc này ok cho anh em này phòng trò chơi này thì ở đây nó có rất nhiều trò chơi này ba cây này đấu ngưu này poker này bài trực tiếp này chạy rất nhanh này trong ờ, bài ba cây thì nó lại có tất cả bài cây mị mị này hay là tất cả các mã này nó là chữ Trung Quốc nhưng mà anh em ờ, tôi sẽ có tờ giấy hướng dẫn cho anh em là ví dụ 3029 là ba cây 3027 là liêng đấy anh em chơi thì anh em ờ, có thể nhớ được những cái mã đấy hoặc là anh em chơi phỏ chơi sâm thì cũng tương tự như thế anh em nhá thế bây giờ mình sẽ test mình sẽ bóc một bộ một bộ bài đấy, bóc một bộ bài senka đi đây thì là bộ bài này thì anh em ờ, mua ngoài uh, mua ngoài thì là sẽ là có sẽ có giá từ 6 đến 70 nghìn một bộ đấy tùy theo số lượng anh em nhé còn anh em mua một cây thì sẽ đương nhiên giá sẽ khác anh em mua một bộ giá sẽ khác đấy. rồi đây bỏ cái con góc cười này rồi anh em nhìn chưa thì video này mình làm rất mình sẽ làm rất là chi tiết và tí nữa mình sẽ test máy CVK và cả môn chơi uh, sâm lốc và môn chơi phỏng đấy thì máy anh em lưu ý là anh em xem cuối clip thì clip này nó sẽ dài khoảng tầm 15 đến 20 phút nên là anh em chịu khó xem đến hết clip để mà trải nghiệm tất cả các loại máy anh em nhé thì đầu tiên mình có thể thử cho anh em là môn chơi liêng đi à không rồi tôi sẽ để bố chế độ bốn người chơi mình test thử cho anh em về môn chơi liêng này đấy phải chọn lựa chọn đúng mã chơi anh em nhé đây này đây thì anh em à, đây là cái hạng mục mà để anh em sẽ lựa chọn tất cả các mã chơi và cài đặt setup trên này đấy thì à, bây giờ mình thử cho anh em thì mình sẽ để chế độ loa ngoài và chế độ camera quét bài gốc còn đấy còn anh em muốn cài thêm phụ kiện thì anh em mua thêm phụ kiện thế bây giờ mình sẽ để chế độ cái máy ảnh gốc này thì khi mà anh em đi chơi ấy, thì đây là cái mắt camera của nó chiếu thẳng đây thì anh em lựa anh em sẽ đặt đúng cái tầm của nó thì là nó sẽ báo cho anh em đấy còn cái con ờ, iPhone 8 này con CVK này, này thì cái tầm quét camera của nó là 360 độ anh em vứt đầu nó báo còn con máy này thì anh em sẽ phải đặt đấy anh em sẽ phải đặt vuông góc của nó giá thành nó khác nhau nó rẻ hơn thì đương nhiên là chất lượng nó sẽ kém hơn đấy tuy nhiên nó báo nó sẽ rất nhanh đấy cắt bài này sửa bài này máy nó vẫn báo rất nhanh anh em ạ đấy máy nó sẽ vẫn báo rất nhanh còn là để dọc bài này à, tôi cầm trên tay này rồi cầm trên tay này đấy cầm trên tay máy vẫn bảo bình thường này máy báo 6 thì anh em biết xỉa đi 6 cây đấy một này hai này ba này bốn này năm này sáu này nếu mà anh em sửa không đúng thì là máy báo sẽ à, bài sẽ là ờ, chia sẽ sai sẽ bị sai anh em nhá tôi nhà đang để chế độ bốn người chơi đây là bài nhà cái là bài của mình này đây 8 điểm áp rô này nhà này 8 điểm 6 rô không tính này 5 điểm này 8 điểm không có rô này mình 8 điểm áp rô là cao nhất anh em ạ thì ví dụ như là bây giờ mình đang để chế độ bốn người chơi mà vô tình mà khi mà anh em đang chơi mà người ta có một người nữa người ta vào thì anh em chỉ cần bấm tăng âm lượng Đấy, máy sẽ báo là 5 người anh em bấm tăng âm lượng tăng giảm âm lượng là tăng giảm số người chơi anh em nhá máy có ba này ba là anh em sẽ cắt đi ba cây hoặc là uh, anh em phím một người vào thì anh em sẽ bỏ đi ba cây người ta sẽ bỏ đi ba cây đấy anh em chia bây giờ đang là năm người một này hai này ba này bốn này năm này đấy năm người chơi thì mài con bốn tép vào con của mình bốn với năm rồi thì rất là dễ liêng ba bốn năm liêng này đấy, không có nhà nào cao hơn này mình đạt kết quả là ba bốn năm là là liêng luôn anh em ạ máy báo thì nó không thể sai được cũng ví dụ như là anh em chơi đồ mà nó đồ sóc tay sóc đĩa thì nó có thể sai tỷ lệ nó về bảy tám phần trăm nhưng máy móc thì nó sẽ phải là một trăm phần trăm anh em nhé đây chia lại vào nữa đây. cắt bài này máy có ba này một hai ba này tôi chia tiếp vẫn là năm người này ba bốn đây, chín điểm anh em ạ chín điểm anh em nhé chín là to nhất rồi đây chín điểm là to nhất rồi đây tôi chia lại lá nữa cho anh em cho đến sáu người chơi này Đấy, máy nó báo sáu người thì bây giờ mình đã để chế độ ờ, loa ngoài còn nếu thực ra anh em đi chơi thì nó sẽ báo qua tay nghe cho anh em tám này một hai ba bốn năm sáu bảy tám mình bốc luôn này cho nhanh một hai ba bốn này năm này sáu này sáu người này đây, ờ, vẫn bài mình đây ngoài ra thì nó còn rất là nhiều chế độ đây chín điểm này tám tám ba này ngoài ra nó còn rất nhiều chế độ anh em nhé 9 điểm này nó còn rất nhiều chế độ ví dụ như anh em muốn nhà nào cao nhất muốn nhà nào, nhà nào cao nhì thì anh em đều có thể setup được hết anh em có thể chủ động được hết đấy nhưng cái tỷ lệ của nó này sẽ là tám chín phần trăm ví dụ tôi không muốn nhà tôi nhất mà tôi muốn nhà bên cạnh nhất một thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm hoặc là nhà nào nhà nào tôi muốn nhà nào cao nhất thì tôi sẽ cắt ờ, bài theo đúng ờ, như thế ví dụ như máy báo hai mà mình chỉ cắt đi một cây thôi đấy này thì bài bên cạnh sẽ là cao nhất bởi vì sao bởi vì máy bao hai thì mình sẽ phải cắt hai cây đi nhưng mà mình chỉ cắt một cây thì một cây thừa ở đây rồi anh em nhé thì đến đây sẽ đẩy cái lên tuy nhiên này anh em này cái tỷ lệ này sẽ được tầm 90 phần trăm bởi vì là nó yêu máy nó yêu cầu là mình cắt bỏ con này đi nhưng mình vẫn giữ nguyên mà mình sẽ coi như là bài này con thừa và đây là bài đẩy nó bài của cái này cái tỷ lệ của nó chỉ 90 phần trăm thôi anh em nhé đây <coughs> hai ba bốn này năm sáu này nhà con cá bích sẽ là cao nhất này bởi vì mình sẽ bỏ cắt ờ, chế độ cái rồi đây nhà mình không đẻo này đây quy cá này quy cá rồi thì anh em tự tin đánh rồi sẽ không có bài nào cao hơn đây nhà này chín điểm này không có gì nhà này cũng chín điểm này đây anh em nhìn thấy chưa hai nhà chín điểm đánh 6 nhà thì anh em biết là người ta lao vào như nào rồi nhà này cũng chín điểm luôn này đấy thao đánh nhau này liêng quy cá này thì sợ ai nữa đây nhà này cũng chín điểm luôn này đấy anh em nhìn thấy chưa một nhà chín hai nhà chín ba nhà chín bốn nhà chín này bốn nhà chín thì mình quy cá thì anh em biết cái tiếng này nếu mà anh em đánh gà 50 nghìn thì là, là cái số tiền mình ăn được nó bao nhiêu rồi không trên dưới phải tầm 20 triệu nếu mà anh em đánh bạc to Đấy. 9 điểm mà anh em đánh uh, bốn người à, 6 người thì là thoải mái là chưa rồi và mình sẽ chuyển sang chế độ chơi ba cây Ô anh em ạ, bây giờ mình sẽ chuyển sang uh, cái máy iPhone để cho nó kịp thời gian. Đấy. Để mỗi máy nó sẽ test cho anh em qua một tí còn chơi ba cây mỗi máy thì nó có thể chơi được ba cây liêng và mình sẽ test cái máy này máy cvk 600 700 anh em tôi xin lỗi anh em là cvk 700 còn cvk 600 thế là một con iphone 8 thường đây máy mới đét luôn anh em này mới đét là chưa gì luôn này Đấy. con này thì ờ, độ quét bài của nó này cực kỳ kinh khủng luôn anh em nhé đây nó cài nó tương tự như cái máy kia quét bài cực kỳ khủng luôn anh em đây anh em thả cái nó báo ngay to rõ ràng luôn vứt đâu được đấy không cần phải gióng gì cả vứt đâu được đấy. vứt đâu được luôn con này thì độ quét bài nó là cực kỳ khủng nó là tôi để cao như thế này luôn anh em nhìn này đấy để cao khoảng 5 phân nhá chênh lên cái hộp bèo khoảng 5 phân này đây 5 phân luôn nhá trừ khi anh em để ờ, ra khỏi ngoài cái tầm nó anh em vứt trong tầm nó đâu nó báo được vứt xô lệch bài báo hết riêng máy nó báo không chuẩn không bao giờ sai được anh em nhé CVK 700 12 camera 4 này 1 2 3 4 này chia 4 nhà này chưa thử nó đâu bảy điểm nó cao nhất rồi đấy anh em nhìn đây <clears throat> mỗi máy nó sẽ có một giá thành và ưu điểm ưu nhược điểm khác nhau anh em nhé tăng lên năm người chơi này đang chế độ thử đấy thử một này một này bỏ đi một cây này đang đang là năm người chơi này đây mình chia nhanh mình thử sau đó mình thử cho anh em về những người chơi khác đây chín điểm này rồi thế bây giờ tôi sẽ thử cho anh em là cái môn chơi à, phẩm đấy nhưng mà cái môn chơi phẩm và môn chơi liêng à tôi xin lỗi anh em là môn chơi phẩm và môn chơi sân lốc thì là nó sẽ <clears throat> nó sẽ không được 100% bởi vì nó sẽ là ảnh hưởng cái sức à, cái cái cái, cái ờ, người đánh tức là cái cách đánh của anh em sẽ ảnh hưởng đến bài chứ bài nó chỉ hỗ trợ anh em từ như thế nào thôi anh em nhé đây đầu tiên tôi thử cho anh em là môn chơi à, sâm lốc này tôi vẫn để đúng người chơi. rồi môn chơi sâm lốc này nó sẽ không được một trăm phần trăm bởi vì anh em cách anh em đánh đó bốn này một hai ba bốn này cắt đi này rồi bây mình sẽ chia thử môn chơi sâm lốc này đây, à, tôi môn chơi sông lốc <coughs> này sáu bảy tám này bài báo sâm luôn này nếu mà anh em thích đánh thì anh em báo sâm luôn này đây này bốn năm sáu bảy tám này anh em thấy chưa bốn năm sáu bảy tám bốn năm sáu bảy tám này JQK đôi hai này <coughs> đánh như này rất là dễ về đấy báo sâm vẫn ok bài này báo sâm vẫn ok bốn năm sáu bảy tám ờ, đôi hai không thể bắt được đấy đối với đấy là môn chơi sâm lốc anh em nhé thì ờ, kể hai bây giờ mình sẽ thử cho anh em môn chơi phỏng này đấy môn chơi sâm lốc thì nó bài nó sẽ chỉ được như thế thôi còn anh em cách đánh nếu mà anh em đánh ngu thì vẫn chết bình thường đấy, mình chuyển sang môn chơi phỏng này đấy môn chơi sâm lốc thì nó tương đối là ok thế là ok rồi rồi bây giờ mình thử môn chơi ờ, môn chơi phỏng này môn chơi phỏng anh em nhé một này máy báo một này anh em cắt đi một cây này bây giờ mình sẽ chia phỏng này đây bài của mình này tôi sẽ có thấy phỏng luôn rồi ba quy rồi ba quy một phỏng này này ba quy một phỏng này đấy. đôi át này cạ này đấy. đôi ba cạ này đấy rất dễ về anh em mình chưa như này rất dễ về này một phòng này đời nhà này sẽ vứt át cho mình rồi nhà này bên cạnh sẽ vứt át cho mình bởi vì nó không có con nào giống của nó cả thì chắc chắn nó sẽ vứt át cho mình này đấy thì máy nó sẽ tính toán mình bốc và mình bên nhà họ vứt thì là sẽ là ok đấy còn tỷ lệ nếu mình đánh ngu thì vẫn là tôi nói thẳng với anh em là vẫn ờ, ra ngoài đường ở bình thường đấy thì ờ, vừa rồi tôi giới thiệu cho anh em là chiếc máy CVK đánh bài bịp 220 rất tuyệt vời khẳng định với anh em là cái máy CVK này chơi cực kỳ tuyệt vời Đấy, CVK 700 iPhone 8 Plus báo bài quét bài siêu nhanh và đây là nhà mình còn mẫu mã iPhone X CVK 400 iPhone X Đấy. nguyên đai nguyên kiện Đấy. còn rất nhiều mẫu mã máy thì anh em có thể qua trực tiếp nhà mình cơ sở tại bến xe mỹ đình hà nội và bến xe miền đông sài gòn có hai cơ sở chính anh em nhé thì cái máy này thời lượng pin của nó sử dụng đấy tôi đánh thoải mái từ nãy giờ chỉ mất có ba trăm pin thôi đấy, thì anh em không chơi nữa anh em phải tắt nguồn đi thì đây là công nghệ đẳng cấp nhất hiện nay dành cho môn chơi đánh bài lá bịp thì anh em có nhu cầu anh em có thể alo trực tiếp cho mình theo số hotline là bên dưới màn hình đây tôi để số điện thoại của tôi bên dưới màn hình đây thế anh em có nhu cầu anh em alo cho mình anh em nha thì đây chính là công nghệ tất cả những công nghệ đánh bài bịp mà đẳng cấp đến hiện nay rồi anh em ngoài ra anh em nếu mà anh em muốn tiết kiệm hơn anh em có thể đánh kính áp tròng đấy hoặc là đánh ví đổi bài đấy, đánh ví đổi bài hoặc là anh em đánh chơi ờ, những cái môn chơi như là uh, bài chắn bài thửa bài dấu đấy thì anh em cứ alo cho mình nhà mình còn cung cấp rất nhiều đồ về là bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em nhé rồi cảm ơn anh em xem clip